sao em không nói điều gì mà lại đành thinh với anh không một câu chúc lời chào chỉ vỏn quên say bye bye anh chăm điêu thuốc ngồi nhìn nhìn dòng tin nhắn của ai em là ai anh là ai và chúng ta là ai gió hát vài lời du dương Jonas.